Đầu tiên xét cung mệnh cuộc đời tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, trời sinh người tuổi Đinh Mùi, mang mệnh thủy, tính cách họ cũng như dòng nước êm đềm, hiền hòa, khéo léo và dịu dàng, hiếm khi gây chuyện với người khác mà được mọi người vô cùng quý mến. Có thể nói, người tuổi Đinh Mùi mệnh thủy là người rất trọng nghĩa khí, coi trọng bạn bè, họ có thể vì bạn bè mà hy sinh bản thân, không tính toán được mất ra sao chỉ là tính cách có phần bị ảnh hưởng bởi quá nhiều cảm xúc, ý kiến đưa ra mang tính chủ quan, nên cẩn trọng khi tính chuyện làm ăn, hợp tác cùng với người khác. Vận mệnh người tuổi đinh mùi mệnh thủy khá vất vả vào tiền vận, phải chờ tới trung vận thì mới có cuộc sống sự ổn định an nhàn. Ngoài ra mệnh chủ không thích hợp để kết hôn sớm, nên kết hôn muộn thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc bền lâu. Về vận trình sự nghiệp, nếu trong quá trình mở rộng lĩnh vực kinh doanh, phát triển thêm về phương diện khác mà gặp phải khó khăn thì chớ nên nản chí cần phải kiên trì thì mới có được thành công nên hướng phát triển ra ngoài nếu gặp khó khăn thì cơ thể xin sự trợ giúp của anh em bạn bè nếu có thể tìm được người có cùng chí hướng thì vẫn có thể tiến tới hợp tác làm ăn cùng nhìn lại cuộc đời mà người tuổi đinh mùi đã trải qua theo năm tháng cuộc đời có thể thấy được rằng cũng chỉ vì không chấp nhận tầm thường nên đinh mùi mới mưu cầu thành công và thành tựu vì mong một kiếp nhân sinh rực rỡ, muốn làm cho hết khả năng của bản thân, nên Đinh Mùi mới lao ra khỏi cái vòng tròn an toàn, lựa chọn mạo hiểm, mơ mộng phù hoa, đến với những đau khổ, nếm trải vất vả mà thanh toàn cho cuộc sống. Cũng chỉ vì muốn chăm lo cho người thương, muốn có vật chất làm công cụ bảo hiểm cho gia đình, Đinh Mùi mới cố gắng vất vả ngược xuôi ở cái thời điểm thanh xuân còn cháy bỏng. Vậy nên, không có gì là sai khi Đinh Mùi vấp ngã, không có gì là sai khi chịu chút thất bại của cuộc sống trong thời gian dài nếm trải đủ, người yêu quý có, người khinh miệt có, người tôn trọng cũng có, kẻ tệ bạc cũng không ít. Trung quy chỉ có thời thế không thuận, bản thân chờ sáng suốt, có vậy mà thôi. Kỳ thực, đời người ai mà không vấp ngã, lắm lúc đinh mùi cũng thấy mừng, vì ít ra còn ngã sớm trong các thời đoạn thanh xuân còn trẻ, để rồi lại dễ dàng vực dậy làm lại từ đầu và đón ánh nắng sáng sớm đẹp đẽ và cuộc đời trong những ngày bình yên. Chỉ sợ là sau này, nếu ngã rồi mà nằm yên lại, sau này khi thua rồi lại chán nản buồn phiền, sau này khi không còn đủ sức để thừa nhận, không nhìn thẳng lại cố chấp lảng tránh những gì mình đã gây ra. Sau này lại thay vì tự vấn bản thân, lại trách đời, mắng người, hận trời, giận đất, sao số tôi lại khổ thế này, Đinh Mùi sẽ không làm vậy. Cũng sợ sau này khi cứ ủ ê trong cái nỗi buồn vô hạn, sẽ không nhìn thấy trái phải, để thấy vẫn còn một vài người tin yêu đang chờ đợi ta hăng say vực dậy. Suy cho cùng, Đinh Mùi giờ sống sung túc, hay vất vả, họ đều mang cho mình những vết thương sâu lắng. Đinh Mùi ơi, nếu có buồn hãy cứ khóc ủ ê, khóc lớn một trận, cuồng cười một khúc, say đến mê người, ngủ đến dài thân. Rồi sau đấy tự nhớ lại cái lý do tại sao ta lại bắt đầu, tại sao ta lại lựa chọn nhảy ra khỏi cái vòng an toàn cố hữu của bản thân, để rồi vươn tới những thành công mới sau những vết thương vấp ngã của cuộc đời. Có nhiều lúc, đinh mùi có thể đổ tại vận, cũng có thể đổ tại người, tại ta cả tin, hay tại ta cả nể nhưng đừng quên mọi thứ vẫn là do chính mình quyết mọi họa hại mình sẽ phải mạnh dạn đối diện có người nói đất trời như một lồng sam ở trong đó kẻ yếu xên gì cao người mạnh mẽ kiên cường chống chọi nhưng không có nghĩa người mạnh mẽ không khổ đơn giản họ vẫn đang tìm mọi cách để cuộc sống xoay vần nào có thời gian mà than thở bạn là nhân tố duy nhất có thể cứu rỗi cuộc đời mình bạn là người duy nhất hiểu rõ cuộc đời mình biết mình muốn đứng đâu biết mình mong ở vị trí nào cũng chỉ có bạn mới biết cách khắc phục phát huy những điểm mạnh của chính mình mà thôi. Không cần quan tâm thời thế, không cần màng tới bói toán, nhân tâm mong chính là thiên ý muốn, nỗ lực đủ nhiều, mồ hôi đủ lắm, kiên cường đủ dài lâu, vạn sự sẽ đạt được cái đích của sự bình hòa. Cuộc đời Đinh Mùi đã sống và cống hiến, đã chiến và nỗ lực, đã vấp ngã 7 lần, đứng dậy 8 lần. Rồi sẽ có lúc Đinh Mùi mừng vì ngày hôm nay đã không bỏ cuộc, chịu đựng sống nhục chứ không chịu đựng sống hèn, như một cái thất bại thua cuộc cả đời. Kỳ thực, Đinh Mùi là một người vô cùng mạnh mẽ, theo lá số tử vi dự báo bước vào năm 2023 âm lịch, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 vốn đã gặp rất nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, nếu mệnh chủ chạm mặt 3 tháng phát tài này, thì quý vị áp hưởng lộc trời ban, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời đại gia, giàu nhanh như vũ bão. Để biết cụ thể chi tiết vận mệnh năm 2023 âm lịch, thì xin mời quý vị cùng theo dõi. Xét tổng quan năm 2023 âm lịch, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xem tử vi người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 cho thấy. Xét về thiên can, Đinh Hỏa khắc quý thủy, trong năm thiên can của quý bác lấn át lương niên, quý bác có thể mạnh dạn làm công việc mà mình ưa thích, càng chủ động thì càng có được thành công lớn. Có điều, dù làm bất cứ công việc gì, Minh Đường Tử Vi cũng khuyên quý vị nên lập cho mình những kế hoạch cụ thể càng chi tiết thì càng dễ dàng hoàn thành kế hoạch của mình với bác nhé. Xét về địa chi, mùi gặp Mão Lâm cục diện tam hợp thái tuế, trong với việc được vượng vận quý nhân, đi đến đâu cũng có người giúp sức, lúc khó khăn có người phụ trợ, dễ dàng đạt được thành công như mong đợi. Tài chính trong năm cũng tăng tiến bất ngờ, tiền bạc kiếm được nhiều, có điều nếu quý vị không có kế hoạch chi tiêu thì tiền bạc cũng nhanh chóng tiêu hết mà thôi. Trong năm tốt nhất, quý vị nên lập cho mình một quỹ tích lũy nhỏ quý vị nhé. Có như vậy, quý vị mới có thể đảm bảo được tiền bạc của mình. Xét về ngũ hành, trong năm quý bác được lưu niên tương sinh, vận khí vượng, quan hệ vợ chồng, con cái ổn định, công việc hay chuyện tiền bạc cũng không quá chật vật hay áp lực. Chuyện làm ăn, kinh doanh cũng rất thuận lợi, khi bạn dễ dàng nhìn thấy được đâu là cơ hội của mình, cần phải nắm bắt ngay lập tức. Thời điểm này quan hệ của bạn với khách hàng, đối tác cũng tốt, thích hợp để mở thêm lĩnh vực kinh doanh, buôn bán, chắc hẳn đem về một khoản tiền lớn. Người làm công ăn lương vẫn có cơ hội thăng tiến cho mình, chạm tay vào ngưỡng cửa của thành công. Dấu hiệu thăng chức xuất hiện khoảng giữa năm trở đi, trước đó quý bác cần sự chuẩn bị cho mình như chăm chỉ, cày cuốc, tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm. Với người làm ăn, kinh doanh, trong năm có quý nhân phù trợ, quý bác có thể mạnh dạn thực hiện kế hoạch mà mình đề ra, càng cố gắng thì càng thu về thành công lớn quý bác nhé. Nhìn chung năm 2023 đem tới khá nhiều cơ hội phát triển cho người tuổi đinh mùi, sinh năm 1967, chỉ cần bạn tập trung vào nhiệm vụ của mình và nắm bắt thời cơ, thì khả năng thành công khá cao. Năm nay của bạn vượng vận quý nhân, dù gặp khó khăn cũng có người sẵn sàng giang tay tương trợ, tiền bạc đủ tiêu, đủ xài, gia đạo ấm êm, không phải lo nghĩ quý bác nhé. Xem tử vi năm 2023 âm lịch, tuổi đinh mùi, sinh năm 1967 theo vận niên.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 Xét về phương diện sự nghiệp năm 2023 âm lịch, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Quan sát sự dịch chuyển của các chòm sao cung mệnh cho thấy, năm 2023 âm lịch, có thiên can là quý thủy, địa chi là mão mộc, người tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967 mệnh thủy. Chiếu theo ngũ hành cho thấy, thủy sinh mộc, công việc sự nghiệp trong năm nay có lộc trời ban, thuận buồm xuôi gió, càng làm càng có được thành công lớn. Với người làm công ăn lương, Nhờ tính cách điềm đạm, thân thiện của mình, quý vị có thể dễ dàng xây dựng được các mối quan hệ xã giao tốt đẹp với bạn bè, đồng nghiệp, từ đó quý nhân xuất hiện mỗi lúc khó khăn. Công việc thuận lợi, bạn có thể băng băng tiến về phía trước, có dấu hiệu thăng chức, tăng lương, xuất hiện nhiều hơn, nhiều người có thể tiến chân lên một tầm cao mới, công việc mới. Ngoài ra, năm 2023 âm lịch là năm của sao mộc tinh tọa chấn. Sao này chủ về trí tuệ và kiến thức, Chính vì vậy trong năm quý vị hãy luôn học hỏi thêm các kiến thức mới, cũng như tìm hiểu về tâm tư, nguyện vọng của nhân viên. Bởi điều đó sẽ giúp ích rất nhiều cho quá trình gắn kết tập thể, tạo dựng hình ảnh của bản thân, xây dựng sự nghiệp vững mạnh quý vị nhé. Với người làm ăn, kinh doanh tự thân, mọi việc diễn tiến tích cực ngoài mong đợi dưới tác động của tương quan. Đương số được quý nhân phù trợ, có thể là gặp lại bạn cũ, mở ra nhiều cơ hội hùn hạp làm ăn mới. Giữa năm tuổi đinh mùi được cục diện tương sinh ngũ hành hỗ trợ, lại thêm tử vi cát tinh soi đường, chỉ lối. Đương số cứ thế mà thuận làm ăn, mọi sự lớn nhỏ đều dễ thành, chứ không còn cảm giác quá trúc chắc, khó khăn cản trở như trước đây. Cuối năm được lộc trời ban, sự nghiệp thăng tiến bất ngờ, càng làm ăn buôn bán chân chính, càng có được thu nhập lớn, việc mở rộng làm ăn, kinh doanh cũng được quý nhân trợ giúp. Xét về phương diện tài lộc năm 2023 âm lịch, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967,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 cho cả tập thể. Tất nhiên, quá trình thực hiện sẽ không tránh khỏi va vấp, nếu bạn có thể lập tức rút kinh nghiệm và thay đổi các phương án thích hợp thì cuối cùng vẫn có thể thu về thành công mà mình mong muốn. Cuối năm, khi các công việc đã vào guồng và tiến triển đều đặn, bạn có thể thu được khoản lợi lãi đáng mơ ước. Đặc biệt, trong năm có thiên phù Bồ Tát trợ mình, những ai càng làm ăn chân chính thì càng có lộc trời ban, cát khí ủng hộ, tiền bạc kiếm được cũng càng nhiều. Quý vị thân mến, Phật dạy rằng Kiếm tiền không phải điều xấu, cái xấu là kiếm tiền bất chính mà thôi. Chính vì vậy bạn hãy cứ làm việc chân chính, ắt được lộc trời, tiền tài sung túc bạn nhé. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo năm 2023 âm lịch, tuổi đinh mùi sinh năm 1967. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, chuyện tình cảm của người tuổi đinh mùi nhận được rất nhiều niềm vui, bạn và được kia duy trì được mối quan hệ cân bằng. Cả hai đều tôn trọng nhau, biết lắng nghe ý kiến của nhau nên những hiểu lầm hoặc tranh cãi giảm đi đáng kể. Hai người còn là động lực của vũ đối phương tiến về phía trước, người làm cha mẹ cũng giữ được quan hệ với con cái hòa hợp dưới sự cổ vũ của bản mệnh. Con cái có thể gặt hái những thành tích cao, khiến bầu không khí trong gia đình lúc nào cũng tràn đầy niềm vui, bạn vô cùng tự hào về gia đình mình. Có điều năm 2023 âm lịch là năm của sao mộc tinh tọa chấn, sao này chủ về trí tuệ, con cái quý vị trong năm có nhiều khó khăn vất vả, trong năm quý vị nên chia sẻ quan tâm tới con cái của mình nhiều hơn, bằng nhiều kinh nghiệm quý giá, chắc chắn quý vị có thể giúp ích cho con cái rất nhiều. Xét phương diện sức khỏe năm 2023 âm lịch, tuổi Đinh Mùi, sinh năm 1967. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, trong năm có cách cục cực tốt, lại thêm nhiều các tinh hỗ trợ, sức khỏe người tuổi Đinh Mùi khá tốt, hầu như không gặp phải vấn đề nào nghiêm trọng, có đau ốm cũng mau lành, cho gặp đúng thầy, đúng thuốc. Có điều cần lưu ý tác động của từ phù hung tinh khiến bệnh cũ sẽ tái phát, một khi đã phát bệnh trở lại có thể phải động chạm dao kéo, nhưng yên tâm kết quả cuối cùng vẫn tốt đẹp. Tuy nhiên, quý vị vẫn cần chú ý, trong năm có điểm báo họa huyết quang do vật sắc nhọn gây ra, được số nên thận trọng khi sử dụng các vật bằng kim loại, hạn chế tham gia các hoạt động thể thao mạo hiểm, tránh bị té ngã, chấn thương, đi xa cẩn thận đường sông nước kèo gặp họa đuối nước. Quý vị thân mến, như trên tiết lộ tiếp theo đây, Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ tới quý bác về 3 tháng may mắn nhất trong năm 2023 âm lịch để quý bác có được sự chuẩn bị tốt trong tương lai. Tháng phát tài đầu tiên là tháng tư âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, người tuổi đinh mùi bước sang tháng mới có tam hợp thái tuế trợ mệnh, vận trình đại cát đại lợi, làm gì cũng thông thuận, suôn sẻ. Quý nhân xuất hiện mang tới cho bạn những sự trợ giúp kịp thời,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 có thể là được ai đó trả nợ hoặc được thưởng hoa hồng, các khoản tích lũy tăng lên nhanh chóng. Đây cũng là tháng có đào hoa nở rộ cho đinh mùi, nhân cơ hội này, bản mệnh nên mở rộng mối quan hệ, được mai mối giới thiệu cho những người phù hợp. Sau người có đôi thì sẽ gặp rắc rối khi tiếp xúc với người khác giới, thậm chí còn khiến tình cảm gia đình dạn nứt. Tháng phát tài tiếp theo đó là tháng 8 âm lịch. Xem tử vi học phương Đông cho thấy, bước sang tháng 8 âm lịch, các phương diện cuộc sống của người tuổi đinh mùi có bước phát triển rõ rệt. Điềm báo may mắn cho thấy việc kiếm tiền trong tháng vô cùng lớn, tiền bạc ùn ùn kéo về nhà, đổi đời cải vận, giàu có nhất vùng. Trên phương diện sự nghiệp, do có quan đới chiếu mệnh, quý vị chỉ cần tập trung hơn vào công việc của mình, hoàn thành xuất sắc công việc theo kế hoạch đã đề ra. Nhờ vậy cấp trên cũng sẽ giao cho bạn những công việc khó để bạn thể hiện bản lĩnh của mình. Dịch mã cho thấy có thể bản mệnh sẽ phải vất vả một chút song kết quả nhận được hoàn toàn đáng giá. Công việc thuận lợi cũng giúp quý vị kiếm được một khoản tiền lớn về tay. Trong chuyện làm ăn, kinh doanh, có thể nói đây là thời điểm khá vất vả với con giáp này. Bạn phải bôn ba nhiều nơi để tiếp xúc với đối tác, mở rộng mạng lưới khách hàng. Song việc kiếm tiền vẫn diễn ra thuận lợi, các khoản tiền kiếm được ngày càng gia tăng, tiền bạc dư dôi cũng khiến cuộc sống của quý vị nhanh chóng có thay đổi lớn. Có điều, trong công việc quý vị hãy luôn giữ chữ tín của mình, như vậy thì quý vị sẽ nhanh chóng tạo được lòng tin với mọi người, khiến cho công việc kinh doanh tiến triển suôn sẻ hơn, tạo đà phát triển trong tương lai. Trên phương diện sự nghiệp, dịch mã cho thấy tháng này là thời điểm bạn sẽ phải di chuyển khá nhiều để tìm kiếm khách hàng, đối tác và mở rộng mạng lưới kinh doanh của mình. Điều bạn cần làm là phải biết rõ điểm mạnh của mình, tạo ấn tượng tốt đẹp cho đối tác, có như vậy thì quá trình làm ăn về sau sẽ trở nên suôn sẻ hơn rất nhiều. Với người làm công ăn lương,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 bạn đừng quên cuối tháng có thực thần xuất hiện, ban cho bạn cơ hội kiếm tiền vô cùng lớn, tiền bạc thu về túi một khoản dùng dình hơn trước rất nhiều. Công việc có khá nhiều chuyển biến tích cực, chẳng những mọi nỗ lực của bạn đều được đền đáp xứng đáng, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu, mà còn có cơ hội chinh phục đến những nấc thang quan trọng. Hầu hết những khó khăn trước đây đã được tháo gỡ, nên con giáp này nhanh chóng tìm được giải pháp thay thế cho những sai sót trước đây. Tuy nhiên, thuận lợi hiện tại cũng đồng nghĩa với việc cạnh tranh cũng sẽ tăng lên, điều này đòi hỏi bạn phải có sự trau dồi kỹ năng kiến thức mới có thể theo kịp thời đại tháng này dù không có tài tinh chiếu mệnh nhưng nhờ những cơ hội tiến triển tốt đẹp trong công việc nên hứa hẹn thu nhập của bản mệnh tăng lên đều đều chính tài được đảm bảo bạn nên tập trung phát triển sự nghiệp ở thời điểm này hơn là ôm đồm quá nhiều mục tiêu kinh doanh ngoài sức tưởng tượng kẻo cuối cùng việc nào cũng lỡ dở thậm chí còn thua lỗ trong tháng mới tuổi đinh mùi có xu hướng trở nên hướng ngoại hơn năng nổ kết giao mở rộng khắp mối quan hệ hợp tác, kể cả trong việc tìm kiếm một nửa tình yêu cho mình. Các hoạt động đồng đội cũng hứa hẹn đem về cho quý vị những mối quan hệ như ý. Với người làm công ăn lương, công việc tiến triển thuận lợi, kéo theo thu nhập được đảm bảo, thậm chí tăng đều dành cho những khoản lương, thưởng, hoa hồng hậu hĩnh. Nếu chăm chỉ và chứng tỏ được vị thế trong công việc, bạn vẫn có thể khiến tài khoản của mình tăng lên nhanh chóng. Thời điểm này,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 vũ khúc kim tinh. Hướng nhà, hướng giường ngủ, cửa bếp, bàn thờ nên chọn hướng Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam. Nhà vệ sinh và bếp ăn nên chọn ất và đinh. Sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an. Về mặt sức khỏe, đặt một bình hoa to trong phòng khách và phòng ngủ, treo các loại tranh ảnh, hình chim hạc theo hướng sao tốt. Về mặt trí tuệ, đặt một bức tượng Phật, tâm kinh theo hướng phúc đức, hoặc đặt tháp văn xương theo hướng sao tốt. Về mặt công danh, sự nghiệp, đặt một ấn quan bằng ngọc đẹp, treo một sâu tiền cổ hướng phúc đức, phục vị. Về mặt tài lộc, đặt một bể cá cảnh ở hướng Tây Nam, treo tranh sơn thủy. Hướng tốt, hướng xấu cho nữ đinh mùi. Nữ đinh mùi, sinh năm 1967, có cung mệnh là ly, thuộc đông tứ trạch, mệnh nạp âm là thiên hà thủy. Hướng tốt theo bát trạch gồm có hướng tránh đông, tức chấn, được sinh khí, tham lam mộc tinh. Hướng nhà, bàn thờ, giường ngủ, hướng cửa phòng bếp nên chọn hướng nam, hướng đông và đông nam. Nhà vệ sinh, bếp ăn nên chọn dậu, tân, càn, hợi. Chọn vợ chồng hoặc đối tác làm ăn nên chọn những người thuộc đông tứ mệnh. Sử dụng và bài trí các linh vật theo la bàn phong thủy để được may mắn và bình an. Về mặt sức khỏe, nên treo từ 3 tới 4 ngọn đèn trường minh đăng